Hôm nay dậy hơi sớm Theo papa tập thể dục nào Cho thêm phần sung sức Chào ngày mới ao Mama dặn ăn sáng Thêm ca cao vị lúa mạch nào Cho năng lượng cao lớn Bên ngày mới ao Bước đều bước nhìn lên bầu trời Mỗi khi khó thì hãy mỉm cười Chúng ta hãy tìm câu trả lời nào One, two, three Vậy thì mình nhấc tay nhấc chân lũ vận động Hãy trời trời xa qua giữa trái cây miễn gì một chợ tiêu hoa mỗi khi càng thấy ta yếu lòng vậy thì hãy đón tiếp chuyện đó cùng cô nay dậy hơi sớm Theo papa tập thể dục nào Cho thêm phần sung sức Chào ngày mới Mama dặn ăn sáng Thêm ca cao vị lúa mạch nào Cho năng lượng cao lớn Bên ngày mới Bước đều bước nhìn lên bầu trời Mỗi khi khó thì hãy mỉm cười Chúng ta hãy tìm câu trả lời nào One, two, three Vậy thì mình nhấc tay nhấc chân lũ vận động Hãy cùng nhau mạnh lên từng điều này mà one two three tiến sĩ đưa điên về trời trời xa hoa sữa trái cây miễn về bù trợ tiêu hoa mỗi khi cảm thấy ta hơi yếu lòng vậy thì hãy đón tiếp chuyện đó cùng cùng tập với cun chạy với cun nhìn chúng trời trời xa hoa giữa trái cây nghiễn về bù chợ yêu hoa vì mỗi khi cảm thấy ta yếu lòng vậy thì hãy đón tiếp chuyện đó cùng cô yeah. tập với cô